Hello xin chào tất cả mọi người nha Hôm nay thì cùng làm ốc ung um với mình nha Một món ăn rất là ngon của Hù Cát Bình Định với mình nha Hôm nay thì là mình dùng ốc bưu Ốc bưu đen nha Và ốc gạo và ốc đắng Để mình làm tổng hợp cho nó ngon Đêm về các bạn phải nhớ là ngâm nó rửa cho sạch nha Phải rửa thật sạch á Chứ không là con ốc nó có nhiều sáng lắm Bỏ vài cái ớt vào á để cho nó nó cày nó nó nhả bớt cái chất nhồn chất dơ của nó ra nha và một cái nguyên liệu tiếp theo để mình âm um đó chính là cái uh, lá giang lá giang thì nói về lá giang là quê mình là bát ngát rồi các bạn à bao la luôn đặc sản luôn á cái gì chứ nói về mà cái món ốc âm um này á, thì là hầu như ở vùng cát mình á, là ai ai cũng biết hết á đó. đó là món gọi là món ăn tuổi thơ luôn á với đây là công việc mà những người ăn ốc rất là không muốn làm này đó chính là bấm đít kỹ là ốc bươu vàng hay là ốc bươu đen đó còn nếu như không là mình mình phải nhìn vô nhìn vô cái cái con ốc bươu để mình phân biệt cái này tự nhiên hôm nay là thèm thèm ốc ô quê ốc đêm thuộc cát hồi xưa thì nó, nó đông lắm nhưng mà bây giờ mình về mấy lần mình thấy nay nó vắng dần với lại nay bán nó không ờ, nó không có còn như xưa nữa nó không mình cảm giác là nó không ngon á có như hồi trước nữa nhưng mà cái phần mà cực nhất á lại là cái phần mà bấm đít này lại á bù lại phần cực á, thì cái phần này là mình chọn gọi là gọi là chọn lọc kỹ nhất luôn tại trong lúc mà bấm đít á là mình biết cái con nào nó nó còn nó nó bị hư á thì để bỏ ra mình mua về mình phải ngâm cho kỹ về ngâm nước gạo á Go! Ok, xong. Sau khi bấm đít không khui rồi đó, thì mình phải uh, à, rửa lại và ngâm thêm một uh, ít thời gian nữa để cho nó à, sạch sẽ thì mình ăn an toàn hơn. Thì trong thời gian đó thì mình vô mình chuẩn bị những cái đồ là ghim đó, để mà mình mình uh, chút mình xào quá mình xào mình âm um lên đó. thì nguyên liệu gồm có là hành tím này tỏi này rồi với xả và ớt nhé cái món này á, các bạn ăn cay thì mới ngon Nó thật sự ra những ai mà ăn cay được thì ăn ăn cay bỏ thêm vài cái ớt năm sáu cái ớt ăn mới đã mình mình ít nhất phải cỡ bảy cái à. nhưng mà có nhiều người nên là mình làm ít ớt thôi <laughs> ở đây mình bỏ có à, hai cái ớt sừng hai ba cái ớt sừng với là hai cái ớt hiếm <laughs> như thế mình thấy mọi người ăn cây rồi rồi ok let's go lên lứa nào bùm mình cho dầu ăn và cho cái lá ghim hồi nãy mình chuẩn bị vào nhé rồi đó mình xào lên cho nó thơm đó sau khi mình xào lên cho nó thơm thơm thua rồi thì mình mới bắt đầu mình cho ốc vào mình xào cùng với ốc được khoảng một lúc đó, để cho nó nó nóng lên nó sôi lên tiếp theo thì mình cho cái lá giang vào mình xào chung luôn nha đó xào lên cho nó thơm cho nó ngon rồi nghe nó thật nó tới cái đoạn này mình nghe mùi là mình chén nước miếng các bạn ơi đó mình đáo cho nó vài cái nữa rồi mình cho nước vào để mình bắt đầu mình âm um nó luôn đó nó thiệt bây giờ bây giờ mà thục lại cho các bạn luôn tôi vẫn đang thèm này trong thời gian cho nó sôi thì mình đi cân đông cái gia vị để à, mình mình bỏ vào thì cái này gồm có là muối đường bột ngọt nước mắm như là một ít uh, hạt nêm nhé đó mình khói mình bỏ đều vào trong này này và à, cho thêm một ít rau răm nữa vào cho nó thơm đó hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn à giờ tới cái công đoạn này nè ăn ốc là phải có mắm gừng đó là điều đương nhiên rồi ở đâu cũng vậy thôi cứ ăn ốc mà bằng chấm mắm gừng là tôi nói bạn là nhất nách đó thì à, cái mắm gừng của mình cũng có là à, tỏi nè ớt nè gừng và một ít xả nha mình giả đều ra rồi thì mình cho vào thì nguyên cái nước mắm này thì mình cần à, là nước mắm với là đường với một ít bột ngọt thôi nói chung mà đơn giản tại cái nước mắm gừng này cũng cũng bình thường á nếu như có cơ hội thì khi nào mình sẽ làm và giới thiệu lại cho mọi người cái, cái nước mắm gừng nha còn hôm nay thì mình à, chỉ làm cái món ăn này thôi đó cho vào một ít tắc này cho thơm đó quá đã quá đã luôn qua ngồi wow, nhìn tô nước mắm này đó nhìn tô nước mắm này đó tuyệt vời ok let's go mình kiểm tra lại cái ốc của mình nó như thế nào rồi á để rồi chúng mình bỏ ra một cái cái chảo nhỏ múc ra cái chảo nhỏ để là chút mình à, để lên cái bếp ga nhỏ ấy, bếp ga mini á đó mình vừa làm mình vừa đun nóng nó như thế mình vừa ăn nó mới đã nó mới ngon nó vừa nóng vừa ngon tao oh, nhìn này mấy bạn mà bình định nhìn vô cái clip này là chịu không nói đâu nói thiệt luôn nhấn nát cái này thêm sỉ bầu đá tôi nói bạn là à quá tuyệt vời wow nhìn này Oh. Rồi, giờ thì chén thôi. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Ờ, à, nhân đặt, nhân đặt, nhân đặt. <laughs> cái đoạn này tôi xin phép tôi không không không lòng tiếng nữa nhé để các bạn cảm nhận nha rồi tôi nói bạn là nhức nát nhức nát nhức cái nát cảm ơn mọi người đã theo dõi nha và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau bye bye